Có một bạn tên là Mai Duy Quang hỏi rằng con kính bạch Thầy, con là một nhà kinh doanh. Khi khởi nghiệp làm kinh doanh, con thấy rất thuận lợi, mọi thứ đều tiến triển tốt và con cũng làm ăn rất đàng hoàng nhưng không gian lận với ai cả. Nhưng sau một thời gian thì công việc ngày càng xa sút không phát triển được. Con thấy rất lo lắng, không biết tại sao việc làm ăn của con lại như thế. Vậy con bạch Thầy cho con biết con phải làm ăn thế nào để công việc con luôn được phát triển đi lên con kính mong thầy giải đáp giúp con con thành kính chiên thầy bạn mai duy quang bạn hỏi thầy là bạn làm doanh nghiệp thế thì lúc đầu làm ăn thấy rất thuận lợi nhưng bây giờ thì lại bị xa sút và không phát triển được đều doanh nghiệp thế thì thầy xin trả lời bạn duy quang và cũng là trả lời cho các đại chúng nghe ở đây trong đây cũng có thể có những phật tử làm doanh nghiệp kinh doanh buôn bán dù là buôn bán nhỏ cũng là doanh nghiệp cũng là thương nhân thế thì tại sao mà lại có người buôn may bán đắt có người làm ăn thì thua lỗ thất bại xa sút như thế này thì trong kinh đức phật cũng dạy đấy hoàn toàn là do phước báu của mình đấy có một bài kinh đức phật dạy về kinh doanh thành công à, đức phật có dạy nếu một người đến gặp vì sa môn bà la môn tức là những người đi xuất gia như các thầy hứa với thầy là tới đây con sẽ cúng thầy thế này à, cúng thầy ví dụ là 10 đồng nhá tới là con cúng thầy 10 đồng thầy xây chùa nhé thế nhưng mà đến cái ngày hứa thì đến không cúng đủ 10 đồng cũng 5 đồng thôi à, nghe không thì người này tái sinh kiếp sau có kinh doanh làm ăn gì do nghiệp ấy sẽ bị đi đến xa sút thất bại Thế còn người nào đến hứa với các thầy như thế, sau rồi thì ngày hứa, đúng ngày hứa đến cúng đủ như thế, thì người này làm ăn là thành đạt, kinh doanh thành đạt. Thế có người thì hứa là cúng 10 đồng, nhưng mà sau đó đến ngày cúng lại cúng trội hơn, hôm nay còn làm được, còn cúng thầy 20 đồng, 30 đồng, ví dụ thế. Thì người này kiếp sau tái sinh do cái phước duyên ấy làm ăn càng ngày càng phát đạt và phát triển vượt bậc luôn. Thế thì ở chỗ này Thầy không nói về cái giá trị cúng dường, mà ở đây Thầy nói về về tâm. Các Phật tử thấy không? Cái tâm của một người, cái người mà lúc đầu nói cúng thế này, nhưng đến khi cúng thật thì không cúng được như thế. Lúc ấy tâm so đo tính toán, nghe không? Rồi cái tâm bội hứa nó sinh ra, so đo tính toán thiệt hơn, ôi rồi mình cúng thế này thì nhà hết tiền tiêu tại sao mình lại phải cúng nhỉ các thầy có làm gì đâu mà mình phải cúng nhỉ tôi cúng ít thôi thôi cúng thế này thôi cái tâm ấy, keo kiệt bùn xỉn ấy cái tâm so đo tính toán đấy nó làm tổn giảm phước báu của mình và cái luồng tâm ấy nó kéo sang kiếp sau khiến cho cái nghiệp của mình nó đi đến chỗ suy bại trong làm ăn kinh doanh nghe không? thế còn cúng như thế người ta hứa thế nhưng mà đến ngày cúng người ta lại thấy cung kính phát tâm tăng thượng lên cũng nhiều hơn thành tâm hơn nghe không? thì cái luồng tâm đấy nó phản ánh cái tâm người này là cái người rất là có hậu rất cung kính và người ta rất là tăng thượng cái thiện tâm cái tâm xả của người ta rất là lớn người ta không tham nghe không? thì cái tâm ấy sẽ chiêu cảm đến cái phước của người ta sinh ra cái phước của người ta là kinh doanh làm ăn thành công vượt bậc đó thì các phật tử nhớ chỗ này là ở cái tâm đấy thế nhưng mà qua cái chỗ này ấy, thì để các phật tử không phải là từ thế ra tính toán chuyện thôi lần sau mình đến chùa mình định à, cúng 10, mình bảo thôi con hứa con cúng thầy năm xong rồi đến lúc cúng là con cúng thật là 10 để cho mình được <laughs> cái kia thì không phải tích cúng dường không phải là cái chuyện tính toán kiểu đấy nhé mà phải là sự phát tâm chân thật nha chúng ta nhớ phải là phát tâm chân thành lúc kia con bảo con cúng thầy 10 nhưng hôm nay con đến con thấy chùa khó khăn con tự nhiên cúng 20 à, để cho thầy xây dựng để thầy đỡ khó đấy là cái tâm của người ta người ta không phải tính toán gì cả nha đấy ở đây thầy muốn nói là tất cả đều ở chỗ này phản ánh cái tâm của mình cho nên các phật tử nhớ một câu cho thầy các cụ nhà mình nói đấy sỏi lời trời gì cởi trói cho so đo trời co dây lại <laughs> so đo tính toán này co rút lại sòi lợi mở lòng ra thì trời phật lại mở cho mình nói trời phật tức là quả phước của mình chứ không phải trời phật nào lại cho mình nhé thế thì ở đây thầy à, khuyên bạn mai duy quang đang ở trong cái tình trạng này thì bạn phải thành tâm sám hối cái nghiệp tiền kiếp của mình vào là tâm mình có những cái so đo tính toán nhất là trong cái việc cúng dường hộ trì tam bảo thế giờ bạn lại lên phát tâm dũng mãnh lúc mình nghèo, lúc mình có mà mình dũng mãnh làm phước cúng dường thì phước báu nó mới lớn. Càng lúc các Phật tử nghèo thế này này, nếu mình nghèo mà mình cúng dường được thì mới lớn. Ai chúng đã nghe câu chuyện vợ chồng ông ăn mày có mỗi cái khố chưa? Đấy, hai vợ chồng nghèo đến nỗi có mỗi cái khố thôi. Chồng đi ăn mày ấy, thì chồng mặc, còn vợ ở nhà đóng cửa lại cửa chuồng. Vợ đi xin ấy, thì chồng ở nhà cửa chuồng, vợ mặc khố đi xin thì hai ông bà này nghĩ mình nghèo quá thế này về sau ông nghe được loáng thoáng ở đâu người ta bảo nghèo là do kiếp trước không bố thí không cúng dường thế hôm nay thì hai ông bảo thôi mình già rồi đằng nào thì cũng chết thôi thì hôm nay quyết định không đi ăn xin nữa ở nhà nếu gặp sư thầy tôn giả nào đi qua đây mà xin thì vợ chồng mình cúng luôn cái khố này <laughs> thế thì hôm làm sao mà lại có ngài an an đi khất thực đi qua cái lều của ông bà ấy thế thì ông bà đóng chặt cửa lều vào mới thò đầu ra vẫy vẫy bạch tôn giả đến đây vợ chồng con xin được cúng giường, à, thế thì ngài an an đi vào đi vào thế ông bà cúng gì bảo bạch tôn giả không giấu gì tôn giả vợ chồng con nghèo lắm chúng con không dám bước ra ngoài để cúng tôn giả đâu chúng con có mỗi cái khố thôi bây giờ cho nên là chúng con phải ở trong trong lều chúng con hôm nay quyết định là cúng giường tôn giả cái khố này thôi rồi chúng con sống chết thế nào kệ chúng con thế là ông bà coi như là lấy cái khố đưa cái gậy đưa ra ngoài cúng cho tôn giả đấy thế và ngài an an mà nghĩ cái ông bà này tâm thành thế này thì mình cũng không thể nào mình dám nhận cái khố này ngài lại mang về cúng cho phật đấy con bạch phật là có cái vợ chồng ông già bà già mày ăn mày nghèo khổ cúng có mỗi khố mà giờ cúng còn con không dám nhận đấy họ thành tâm lắm thôi con cúng cho thế tôn thế tôn nhận cho con thế thì đức phật thì lại đang ở trong cái pháp hội có cả vua ba tư nặc ở đấy thế thì phật bảo thế trong nước của vua mà vẫn có người nghèo thế này ư ta nhận cái khố này nhưng mà trong nước vua có nghèo này thế là vua ba tư nặc biết chuyện cái liền tức tốc sai lính là về mang của cải vàng bạc các thứ đến biếu cho hai ông bà này đấy, đấy thế là đấy gọi là phước báo ngay hiện tiền đấy Thế ông bà lại tưởng là lính nhà vua đến bắt mình nhưng mà đâu có ngờ là là nhà vua đến tặng cho mình bao nhiêu là của cải. Đấy chỉ cúng một cái khố mà các Phật tử thấy được phước ngay hiện tiền luôn. Nha. Nha. Đấy thì càng lúc nghèo, càng lúc mình khó khăn thì mình lại càng thành tâm cúng dường nhé. Xưa thì các Phật tử thầy Thái Minh khi mà còn à, chưa đi tu, lúc cái thầy còn là giảng viên của trường đại học ấy, nghèo lắm nhưng mà Thầy Thái Minh cứ nghe đến Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa ở đâu giảng kinh thuyết Pháp là thành kính đến cúng dường. Nhiều khi là đi vay cả lương trước để cúng dường. Đấy, nhịn cả ăn để dành tiền cúng dường. Thành tâm lắm. Thầy nghĩ là tất cả những cái đấy, đấy càng lúc khó mình cúng được mình mới có phước báu. Nhé. Thế cho đây thì này xin trả lời bạn Mai Duy Quang, ngay lúc này con phải nên à, chăm chỉ tích lũy phước báu làm phước đi. Vào, à, dù mình nghèo, mình gọi là mình nghèo thì một à, một nén có thì một bó nghe không? mình cứ làm phước cứ bố thí và cúng dường để chuyển được cái nghiệp của mình nhé